tá từ cổng đây ờ, sau khi đã thái thử cho bà con ờ, ba cái sản phẩm máy ờ, thái trứng mịn bên điện máy cường lên thì đây thì bà con có thể thấy được cái sản phẩm của ba cái máy đấy thì sản phẩm đều đều ra như nhau đấy là đều ra chuối mịn đấy có thể cho được gà vịt hoặc là gia súc gia cầm ăn được luôn đấy hoặc là trộn với cám có thể cho gà vịt ăn thì bà con có nhu cầu mua cái máy thái chuối mịn chạy động cơ điện hoặc là động cơ xăng thì có thể ờ, liên hệ bên ờ, điện máy Cường lên địa chỉ số 1 lô TT3 khu đấu giá Ngũ Hiệp xã Tứ Hiệp huyện thanh Trì thành phố ờ, Hà Nội hoặc là qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây để tư vấn và báo giá tốt nhất về hoặc có thể sẽ có những cái bạn nhân viên để tư vấn cho bà con cái loại nào nó phù hợp với trang trại của mình cũng như là hộ chăn nuôi của mình đấy thì là sản phẩm chuyển đến tay bà con thì được đảm bảo một điều thứ nhất là nó là máy mới với thứ hai là có chế độ bảo hành cho bà con 12 tháng cũng như là đến nơi bà con có thể bỏ chuối vào thử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 đây là chạy dòng motor điện này 1,5 kW đấy điện 220V tần số 50Hz đấy, tốc độ là vòng tua 2.800 một phút thì còn bên này là hai máy chạy động cơ xăng tiện lợi cho những người dân dùng trang trại những cái vùng mà chúng ta có thể đem máy ra rất trực tiếp ngoài ao ngoài hồ ví dụ như ở trong trường hợp này đấy chúng ta mang đến ngoài ao luôn đấy, chúng ta thái luôn hoặc là ngoài chỗ vịt các thứ chăn nuôi chăn vịt chăn gà mà không có điện sắt thì chúng ta dùng loại động motor động cơ này nó rất là tiện thì bên này máy cường linh chúng tôi ờ, có hai dòng đó là máy ờ, động cơ gánh 100 25 HP đấy, và động cơ cái 200 65 HP đấy, đây là hai loại động cơ 4 ờ, thì đã tiện lợi cho những gia đình mà chúng ta trong việc đem máy trực tiếp ra ngoài chỗ trang trại cũng như là ao hồ để test trực tiếp luôn thái chuối thái rau trực tiếp luôn thì là ba dòng máy bên ngoài linh tôi như những video trước chúng tôi đã làm để giới thiệu về chất lượng sản phẩm cũng như là nguyên liệu cũng như độ dày dặn của máy đây, đây là ba dòng máy à, chính bên chúng tôi à, motor điện động cơ xăng đây, thì à, đây là chúng ta khi chúng ta mở khóa này ở trong lưỡi dao của nó cái dao rất sắc bén Đấy. để dao được mài vào trong này Đấy. đảm bảo cái năng suất khi chúng ta đút một cây chuối vào thì lưỡi dao nó sẽ băm toàn thân cây chuối luôn Đấy. cả nhân hợp ví dụ như à, một số bên lưỡi dao nó không bị khuyết như này thì nó sẽ bấm bầm vào cây chuối sẽ bị dư ra một chút đây thì kéo đấy là chuối ra sẽ bị nước nhiều đấy vị sơ ra không lát không được ngọt Đấy. thì đường kính ờ, đầu vào của cái chuối là 20 phân Đấy. thì những loại cây chuối mà nó to một chút thì chúng ta có thể bóc cái vỏ bên ngoài ra Đấy, để phần vỏ này chúng ta cắt sau vẫn được Đấy, không cần thiết phải là bỏ cái phần vỏ này luôn Đấy. Đấy, máy làm rất là chắc chắn Quá này thì à, sau đây chúng tôi tiến hành uh, test máy thay chuối đây là những cái chuối hình tan